chia được ừ, nhưng mà đấy mình chị đánh giá là như thế nhưng một ờ, thì cái buổi thứ ba chị đi chị nghĩ là chị cũng tạm tạm đấy cũng là, là nắm bắt được và cô giáo nói thì chị cũng hiểu được cũng là cả chị em mình ờ, chưa nhìn thấy mặt nhau đâu nhưng mà ờ, nói chuyện nhau rồi cách làm việc thì chị thấy là cũng rất là tốt và cũng xin cảm ơn em đã dạy dỗ chị à, một thời gian vừa qua tuy là ngắn nhưng mà cũng là cũng chị cũng rất là, là hiểu được ờ, nhiều vấn đề mà mà chị cần tìm hiểu và để đến bây giờ thì để mà khi mà bên kia mà họ gọi chị sang làm thì chị tự tin là chị làm được dạ, Đấy. Vâng, vâng, ừ, rất là cảm, cảm ơn ơn em đã đã giúp đỡ chị dạ vâng à. thế ừ. thì cứ cứ theo cái kế hoạch uh, tiếp theo đi chị ạ vâng. ừ. Rồi, vâng, Có okay. gì thì chị chủ động liên hệ với em nhé. Ừ, ừ, vâng, rồi. Dạ. Rồi. Ok, chị cảm ơn em nhé. Cảm ơn chị. Lúc sau vâng. gửi cho chị à, xin cái ấy nhé. Vâng, vâng. Buổi sáng mai em sẽ sẽ gửi chị nhé. À, à, đấy thì xem à, xem trước qua xong sang bên kia một mà phải làm hoặc là chị sẽ xem lại tìm hiểu lại cái à, cái của họ lập cứ sau đấy thì vâng. cái gì không hiểu thì chị sẽ hỏi em vâng được ạ vâng, dạ. vâng. rồi cảm ơn em nhé vâng 二二三。